Chào mọi người, tôi là Ngọc uh, Tôi là một chủ sở ba ở Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định Hôm nay uh, tôi được uh, uh, nhận lời mời của uh, Thảo Kela Beauty đến đây để uh, học uh, công nghệ chuyển giao à, BDP và BRF Buổi học hôm nay của tôi rất tuyệt vời uh, Tôi đã được gặp uh, chuyên gia điều dưỡng Hoàng Hoa bà Seo Bích Lê và um, chủ sở ba Kela Đoàn Thảo Buổi học uh, hôm nay đã giúp cho tôi uh, nạp thêm kiến thức này về à, ngành làm đẹp và còn cho tôi thêm về tư duy thực chiến kinh doanh tôi được gặp những à, đồng nghiệp trong spa chia sẻ những um, vấn đề về thực chiến kinh doanh rất tuyệt vời hút khách uh, trong 6 tháng cuối năm khi mà lãnh hội được cái kiến thức uh, ờ, BRB, BRF của uh, ờ, spa Kela Đoàn Thảo thì tôi tự tin hơn trong việc uh, hỗ trợ điều trị mụn và cải thiện hơn về uh, vấn đề nếp nhăn cho khách hàng và đặc biệt là tôi biết cách xử lý uh, uh, hồi phục da khi mà khách uh, tự khách bị uh, dùng phải kem trộn này hoặc là bị uh, dùng mỹ phẩm không đúng cách này tôi đã tự tin hơn để uh, uh, chăm sóc khách hàng của mình khi mà khách hàng đang gặp vấn đề khó khăn về muốn uh, da được khỏe Mơn đoàn thảo đã cho tôi cơ hội đến đây để uh, thu nạp kiến thức và giao lưu được với hội chị em trong uh, Sở 3 ở khắp các tỉnh thành hội tụ đến đây ạ. Và tôi được uh, rất rất nhiều kiến thức về uh, tư duy thực chiến này và bồi bổ thêm về kiến thức uh, điều trị trong Sở 3. Tôi uh, tự tin và tự tin với nghề hơn và tự tin chiến hơn ạ.